chào tất cả anh em nha thì uh, video ngày hôm nay thì giới thiệu tới anh em một cái mẫu bài lỗi mới thì uh, giúp cho anh em chơi nó dễ hơn và mẫu bài này nó sẽ đẹp hơn so với những cái bộ bài lỗi trước đây mình bán ra thị trường thì giới thiệu tới anh em đây là một cái bộ bài lỗi móc câu đây bài thì về cái hình uh, cái hình thức ở cái lá bài á cái phần mà màu xanh đậm cái phần xanh này nè nó sẽ không bị đậm hơn so với cái lá bài bình thường cũng không bị lợt hơn nói chung là nó giống với bộ bài chợ 100% và nó được điểm các ký tự khác nhau để anh em có thể phân biệt được chất của 52 lá bài và con số của 52 lá bài thì à, mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em cái cách mà nó điểm từ con xì cho đến à, con già còn cái chất của nó thì à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 đầm già đây thì nó vẫn có ba con teo nha bài này thì cũng có ba con teo luôn đây bài lỗi nhưng mà có ba con teo màu bài không bị khác bài lỗi này kín hơn nhiều so với những cái mẫu bài lỗi trước đây anh em xài đầu tiên là ăn xì nè thì anh em nhìn vô đây đầu tiên là ăn xì con xì thì nó sẽ được à, anh em nhìn nè anh em có thấy cái móc ở bên này nó bị lợt hơn không đấy ở bên này là nó móc vô nhưng mà nó đậm nè còn ở đây là móc nó rất là nhỏ nó rất, cái thanh của nó nó sẽ bị mỏng hơn đây là con xì đây xì nè con hai thì anh em nhìn cái đó nó đổi qua bên ờ, phải của cái ờ, biểu tượng đầu tiên nè đó con hai con ba thì anh em có thể thấy ở cái ờ, biểu tượng thứ hai bên trái nè nó bị lợt hơn nè anh em bấm dừng video rồi anh em coi anh em sẽ thấy nó bị lợt hơn nó bị mỏng hơn con ba nè tiếp tục con 4 thì là cái biểu tượng thứ hai bên phải ở đây đây 4 nè con 5 thì nó cứ theo thứ tự 1 2 3 4 5 5 là biểu tượng thứ ba bên trái 6 là biểu tượng thứ ba nhưng mà nằm bên phải đây tiếp tục là con 7 con 7 thì chắc chắn sẽ là biểu tượng thứ tư bên trái đây con 8 biểu tượng thứ tư bên phải con chín nè đây con chín chính là biểu tượng thứ à, con này con 10 rồi con 10 là biểu tượng thứ năm bên phải nha bồi đây con chín nè đây giờ mình sẽ xào sơ bộ bài này lên mình đọc cho anh em coi rất là dễ chơi và cái mẫu bài lỗi này nó sẽ đẹp hơn thì nói chung chất lượng đẹp mẫu bài đẹp chơi kín đáo hơn mẫu bài mới chưa có ai biết nhiều ở trên thị trường thì đương nhiên cái giá cả của nó sẽ mắc hơn những cái loại bài lỗi trước đây mình bán ra đây xào bài lên thoải mái anh em chỉ cần nhìn sơ vô là anh em biết đây anh em nhìn ở đây tất cả những cái này nó đều bình thường chỉ có cái ô cái à, biểu tượng thứ hai bên trái nó bị khuyết đi xíu thì đây chắc chắn là con 4 đó rất là dễ nha thì à, đây là cái bộ mẫu bài lỗi mới bài lỗi móc câu thì anh em nào cần lấy hàng bài này nó đóng cây hoặc là đóng hộp anh em thích lấy kiểu nào anh em cứ gọi cho mình kiểu đó mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em còn mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn nếu mà ở gần thì anh em cứ qua nhà mình lấy mình ở 201 Nguyễn Xí thì à, mình cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc bầu cua sóc đĩa tài xỉu và bài lá thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại đây 098435 tứ quý 0745 thì à, mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em những cái sản phẩm mới nhất và dễ chơi nhất thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha